và các bạn hãy cùng đón xem thử xem coi liệu rằng hôm nay mình và Sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau ăn những món ăn gì nha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 là mình sẽ kiếm từ 5 đến 6 món ăn Thì chúng ta sẽ ăn gọi là những món ăn ở trong Minecraft đó Ở ngoài đời thật luôn nha các bạn nha Ví dụ như là mình kiếm được ở trong đây là thịt heo đi Thì ở ngoài đời thật mình sẽ ăn thịt heo đó Mình kiếm trong đây là thịt rồng Ender đi Thì mình sẽ ăn thịt rồng Ender luôn ạ à. <laughs> okay. ơi, chơi gì mà ảo gì mà ảo ma Canada vậy đó, đông. Như vậy thì nó mới xịn đúng không Đó rồi Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn nào Chứ tôi là tôi đói bụng lắm rồi đó Tại vì hôm nay á, là tôi chưa có ăn gì hết trơn luôn á Tôi phải để dành bụng để hôm nay nè tôi quay video thử thách 24 giờ ăn tất cả các món ăn ở trong Minecraft cho nên là chúng ta chỉ được ăn những món trong Minecraft thôi. Đó, trên nên ờ, tôi ăn rất là đói bụng luôn. Ờ ok. Đầu tiên thì vào trong Minecraft thì chắc các bạn cũng biết rằng là chúng ta thấy một con bò rồi. Chúng ta sẽ ăn thịt nó. <laughs> Ôi, ê, ê, Sam ơi. Ui, có con bò, Trời con bò. Mày thế à. Vậy? Ôi, này, để tôi, à, để tôi quánh nó quánh tay đó Ai biết đâu. Đây đây đây, chúng ta kìm thấy con bò <laughs> Vậy chúng ta có biết thịt bò đã sao? Ủa, ủa vậy trời dương trời dương trời cho ta tính ra là hồi nãy mình với Sammy chỉ tính là vào đây à, chặt gỗ trước thôi ai về đâu có con bò đến nó nạp mạng cho bọn mình trước các bạn ơi ghê thật ghê thật ok quá rồi em phải nướng cái thịt bò lên mới ăn được nha mình không ăn được thịt bò sống đâu đúng rồi thịt bò sống thì làm sao mà ăn được ok uhm. à không ở bên nhật bản là người ta ăn thịt bò sống được nha sam chứ không phải không đâu nha đúng rồi có mình chứ rồi bây giờ, bây giờ thì Phong làm được cái cúp đây nè để Phong đi đào đá Ok sau đó chúng ta sẽ à, làm một cái lò nướng để nướng thịt bò nha các bạn nha <laughs> chưa gì vừa vô là có thịt bò ăn rồi xịn xịn xịn <laughs> rồi ok mình đào được khoảng gọi là 13 cục đá nữa bạn ơi 13 cục không đá này vợ, tôi đổi lắm ta sẽ nè. nướng được thịt ok từ từ để xíu để phong nướng cho mà ăn đây mình sẽ bỏ đá cuội vào trong đây mình chế ra một cái lò nướng nè đấy rồi bây giờ mình sẽ bỏ thịt bò vô bỏ gỗ vô và chúng ta sẽ nướng được ê sam sam ơi ừ chặt với phong một ít gỗ đi mình cần phải có thêm gỗ để nướng thịt bò như đây gỗ là chưa đây, đủ đây, không để tôi để tôi để tôi đó okay. cái gì chứ gỗ thoải mái đang rất đói rồi. hiểu không sam uh, bỏ gỗ vô nướng nha phong xuống đào thêm ít đá nữa đó ừ sam ơi sam có nhớ ngày xưa là gọi là sam có đọc à, chuyện người ta chạng quỳnh hay là chạng quỳnh gì đó tôi không nhớ nữa à. nhưng mà tôi nhớ là trong đó là nó có một cái à, câu chuyện về món mầm đá đó sam biết món mầm đá không biết món gì ăn cục đá đó ờ, trời ờ, cái món giờ. gì mà kiểu gọi là cái ông chạng đó ông ông ăn cục đá hay giờ tôi ăn thịt bò còn sam ăn cục đá đi ông khôn quá ha trời trời khôn nha ông quay tôi sách rồi không có đâu okay, ơi, cái thịt này, thịt này nè ăn đi oh. đói nè được hai miếng thịt luôn Yeah yeah xịn ra, xịn xịn Ok ra, ra. Thôi hồi nãy Phong nói Sam ăn đá đi Phong ăn thịt cho mà Để tôi đá không bao giờ ông tin không <laughs> Cho tôi đá hả Sao tôi sống được Rồi rồi tôi giỡn tôi giỡn nè Sam ơi một miếng thịt Mình một miếng thịt à, Rồi ờ. ok ăn thôi Sam ơi Nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm Trời ơi ngon ngon ngon à, Thật à. ra ờ. con nhân vật trong game nó ăn chứ mình đang ăn đâu mà ngon đúng không các bạn Rồi ok Vậy là món ăn đầu tiên mình với Sammy đã kiếm được đó chính là món thịt bò Bây giờ mình và Sammy sẽ ăn món thịt bò ở ngoài để thật luôn nha các bạn nha Let's go. À, thật ra thì miếng bò đẹp lắm bạn nhưng mà mình chiên sao mà giờ nó nó nó đang thui lùi luôn. Thôi nhưng mà kệ, miễn là Ủa? vẫn còn ăn được rồi được rồi. Trong mai rất là nâu luôn á chứ phải đen nha. Đây là chân đúng rồi đó. Rồi rồi biết rồi. Ok đeo tay vô. Nè, không đeo cho. Dạ. Đó. Rồi, nè cho xanh chọn á Này Cái này đúng Đẹp nhất Ok, mình sẽ lấy miếng này Lấy sẽ miếng màu này <laughs> thì hồi nãy bạn mình ăn với thịt heo thì mình rút kinh nghiệm là thịt heo nó rất là kiểu nhạt nhẽo luôn cho nên là mình sẽ chấm với tương để mình ăn nha tôi sẽ thử liếm thử ừ gì vậy đắng á sao bộ đắng như vậy ta ừ thì nói chung á là hồi nãy phong chiên nó có hơi khác một xíu nhưng mà vẫn còn ăn được hiểu không nó hơi khác một xíu nhưng mà vẫn còn ăn được hiểu không <laughs> nó cứng như cục đá <laughs> nó, nó cứng như cục đá bạn mình chiên hơi quá tay thì vậy. hồi nãy miếng bò mình mua về là vẫn còn bình thường nhưng mà không hiểu sao mình chiên lên xong bây giờ nó cứng như cục đá luôn ăn thật sự rất là khô luôn thời luôn mình sao mà mình chiên bò dở dữ ta Rồi ok thì hồi nãy mình và Sammy hai đứa mình đã cùng nhau ăn xong món thịt bò mấy bạn ơi thì uh, Sammy ơi Sammy thấy thịt bò ngon không? Thôi ông ơi tôi ăn vậy lâu chứ ăn thịt bò gì cứng như cái vẻ trời Thôi không ăn đâu Thì Điên nói quá. chung á là thịt bò ở ngoài đời thật là phong phong nướng nó lên nó hơi bị khô xíu thôi nói chung vẫn ăn được là được rồi trời ơi đòi hỏi quá thôi rồi bò bây giờ mà ăn như khô bò á ok <laughs> luôn á ừ thì coi như là đang ăn khô bò đi nó hơi khô xíu thôi cái gì đâu ui sao mày Tôi thấy món ăn tiếp theo của chúng ta nè từ từ từ từ Chúng ta phải từ từ lại gần nó sao hiểu không Này từ từ Để tôi để tôi bao vây nó từ từ Ui Ê con gà kia nhìn hả mày nhìn nhìn nhìn nhìn hả mày <laughs> chúng ta đã có được món ăn tiếp theo là thịt gà mấy bạn ơi ui xin Xin. rồi rồi rồi ôi ta nói tụi ăn chết. ngồi thịt không à sao vậy tôi để quên cái lò nướng bên dưới kia giờ sao nướng thịt gà được đây khổ ghê luôn rồi à, sao không khờ à... vậy thôi quên rồi thôi kệ kệ bây giờ mình mình mình đi mình đi vòng vòng để mình kiếm gỗ để mình làm thịt đi ok đi đi ui mệt quá sam sam bà ừ? biết tôi mới kiếm được gì không gì ở bên đây nè một cái ruộng lúa trời ơi vậy là chỗ này có làng wow ui trời có làng nè có làng nè ui trời ơi trúng số rồi xịn xịn ơi sam tôi có món ăn tiếp ừ. theo nè chúng ta ừ. sẽ ăn thịt dân làng chúng ta sẽ ăn thịt dân làng <laughs> ông ghê à, tôi nghĩ sao vậy đi ăn dừa thôi giỡn giỡn giỡn ôi có trứng gà nè có trứng gà nè nhưng mà thôi mình có con gà rồi mình không ăn không thèm ăn trứng gà đâu hello mấy anh dân làng hôm nay em đến đây là để ờ, xin phép mấy anh cho em ở đây Mày. em uh, làm đồ ăn em ăn xíu nha ok sam ơi có rồi. cái cây nè mình mình chặt cái Đâu. cây đi Trời ơi, cây người ta trang trí mình chặt vô duyên không? Mình chặt để mình làm gỗ để mình gọi là nướng thịt. Đây chứ. đây, có cái lò này không? Có cái lò. Ở đâu? Em không, em không ơi, không ơi, tôi tôi nghĩ này nha, mình mình, mình mình, mình mình giết một con gà nha là nguyên là nó nguyên người đúng không? Thì ăn thoải mái luôn á. Thôi. Ờ thì bây giờ là chúng ta giết một con gà, chúng ta sẽ ăn nguyên con gà luôn. Tí nữa mình sẽ Đúng làm thịt. Mình sẽ làm thịt nguyên một con gà ở ngoài để thật cho bạn coi luôn. Ok. Rồi, bây giờ là tiếp theo là chúng ta Ơi, sao ơi? Tôi nghĩ thế này nè trong minecraft là nó có táo đúng không thì bây giờ từ đúng nãy rồi. giờ mình đã ăn thịt nhiều rồi mình đã ăn thịt bò nè giờ mình ăn thêm thịt gà nữa chúng ta cần phải có thêm ừ. một ít món tráng miệng rồi chúng ta sẽ làm món ờ, táo đi ha, ok đây tôi tìm cho đi tìm táo bây giờ sammy phụ phong đi kiếm táo nha đập đập mấy này ra coi có, có quả táo không trời ơi cây dân làng ông đập không Ủa. thương tiếc luôn đây đây đây Gì không không được một quả táo rồi nè à. nhở rồi cho phong tôi được đi, một quả tôi, rồi tôi, tôi không có quả của tôi tôi muốn ăn nè nè cho đây cho sam nè bạn thấy không đây. bạn thấy không chơi game chơi game chung với bạn gái là như thế các bạn ạ à. đấy mình chỉ cần kiếm được đồ ăn cái bạn gái chỉ cần nói câu thôi mình phải đưa liền mình mà không đưa cái là mình sẽ bị quýnh các bạn ạ à. dạ dữ hả ui Diện gần chết à Sammy mà hiền Ok Sammy mà hiền Rồi thôi bây giờ chúng ta kiếm thêm quả đó Hình như mỗi cây có được một quả táo thôi à Tôi cũng muốn được ăn táo Nguyên cái cây to rồi to Khi quả Tức ghê luôn á Rồi có không Không biết nữa Thôi bây giờ tôi ăn táo không ăn thịt gà đi gì đâu Mình thôi. kiếm mình ăn thôi mình ăn vậy thì còn gì vui nữa chúng ta phải kiếm hai quả táo luôn mình ăn chung hiểu không đó à ok ơi sam ơi tính ra từ nãy giờ tôi với bà kiếm táo mà kiếm nãy giờ không được trời tối luôn rồi kìa thôi thôi mình mình đi kiếm nhà mình ngủ sam ơi kiếm nhà mình ngủ đi tao nó hiểm như tao vàng vậy ôi đây đây đây ở bên dưới đây tôi thấy có mấy cái nhà của dân làng này mình xuống đây mình kiếm nhà mình ngủ đi sao mình ui à. Ờ. nó skeleton ui chạy chạy chạy ai trời tôi không ăn thịt skeleton đâu đừng có tới đây ghê quá thôi thôi thôi bây giờ mình kiếm nhà ngủ sao ơi xuống đây xuống đây đây đây bên dưới đâu, đây nè bên dưới đây có có có đường đi xuống nè đây đây bên đây bên đây Thôi tôi không muốn ăn thịt zombie đâu Lỡ mà tôi lụm được miếng thịt zombie là tôi phải ăn thịt zombie đó Tôi không Ôi, ăn thịt zombie đâu Thôi thôi thôi thôi tránh lẹ Mà Em Sammy... miếng thịt gà vậy vậy chưa chưa chưa mấy thịt gà vẫn còn nướng cho nó kệ đi kệ tí tí, tí nữa mình lên mình lấy à, sammy có biết thịt zombie là thịt gì không thịt thối rửa đúng rồi Ôi. là mình phải ăn thịt thối rửa. ok rồi ơi dân làng cho xin cái giường nha đáng sợ thật sự kệ chứ con dân làng đó con con dân làng nó sinh ra người ta luôn rồi. dân làng sinh ra để mình lấy giường mà đây hem con nè cho xin cái giường nha ok này thiệt thòi rồi thật sự đi ra ngoài bạn đi ra ngoài rồi ok sam vô đây rồi rồi xa một cái giường phong một cái giường <laughs> trời ơi này là chiếm đất luôn phải không rồi ủa ủa sao mất cái giường này ủa giường trời ơi nó leo lên kìa Trời ơi, Sammy đi ngang qua xong mình đặt cái giường xuống cái mất tiêu cái giường bạn ơi. Thôi Sam ngủ giường mới nói đi, không qua giường bên này không ngủ. Ok, đây, không đây. giường bên này nè. Nhưng mà con con con nhân là nó nó dành của tôi vậy tôi đánh hả? Ờ. Vậy. Đánh nó ra. Ok rồi. Đây. Rồi tôi ngủ rồi nha. Rồi, tôi ngủ, tôi ngủ đây tôi. Đây, ngủ rồi. Sleep ok ngủ thôi ngủ thôi ê con dân làng sao mày đạp mặt tao mày là con dân làng à, nó, nó đạp mặt tôi luôn rồi rồi bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình kiếm quả táo nào tôi muốn ăn thêm táo trời ơi ui nghi ngờ cái làng này gì ta có vấn đề ờ. rồi quả táo kiếm còn hiếm hơn cả đồ đồ ăn ờ, gì ta đồ ăn mặn á ơi trời ơi mệt quá trời quá đất kiếm từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ra được quả táo thứ hai bạn ơi thôi ờ. bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ lên trên kia mình lấy thịt gà đi còn sam sam ơi sam ừ. ở dưới đây sam kiếm táo giúp giúp giúp phong nha để phong lên kia phong tôi biết rồi trời ơi dưới này tôi gọi là tôi tôi vặt muốn gọi là muốn chùi lá mà không có một quả táo luôn là sao vậy không biết nữa hình như là ờ, người ta hình như là trong đây nó chỉ cho mình một quả táo thôi hay sao á buồn ghê á tôi cũng muốn được ăn táo ui ui ui trời trời vậy, ơi bừng quá có rồi hai cái rồi ok ok rồi rồi vậy vậy vậy là được rồi ok ok vậy là có hai quả táo nha bạn nha ok có hai quả táo rồi Bây giờ thì mình sẽ lên lấy mấy thịt gà nữa Mình đói bụng rồi nè Ok trời ơi đói bụng quá đói bụng quá Di chuyển hết được rồi Ok thịt gà đâu Đây một con gà và hai quả táo Quá hợp lý cho chúng ta luôn Ok bây giờ sao xuống ta ờ... bây giờ bây giờ bây giờ ông nhảy xuống đầu tôi tôi bế ông cho <laughs> Ok đây tôi đang đi xuống nè Đây Đây rồi ủa rồi kiếm được quả táo rồi đúng không này được rồi, mới kiếm được luôn, nó rớt xuống đầu tôi mà tôi mừng chảy nước mắt luôn nè. Ok rồi. Rồi, bây giờ là Phong à, một quả táo, Sam một quả táo. Ok. Rồi mấy bạn ơi, Rồi. vậy là bây giờ bọn mình đã có được thêm những món ăn tiếp theo Đó chính là táo và thịt gà nha các bạn nha Mình và Sammy mỗi người sẽ có được một quả táo với lại một con gà quay Ok Ok, ăn thôi Quả táo chính là cái quả mà mình đã kiếm được đầu tiên ở trong Minecraft cho nên chúng ta sẽ ăn nó Quả táo, nhà chồng, thơm ngon, mời bạn ăn nha Tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền Ăn nha <laughs> Thôi ăn nào Mmm cái vị này nó rất giống quả táo không? Chẳng lẽ táo có vị của sầu riêng bà nội? Hả? Táo không có vị táo vậy là táo có vị của sầu riêng hả? Nói câu nghe vô lý thật sự Táo không phải vị táo nhưng lại táo vị sầu riêng Trời ơi Tính ra ngày xưa đó Sam à. Tôi ăn táo Xong đầu à, tôi coi cái phim mà Bạch Tuyết Bảy Chú Lùng á biết không? Biết Ừ Xong đầu tôi thấy Bạch Bạch Tuyết ăn quả táo xong bị ngất xỉu á Xong tôi cũng bắt trước Đó không? Rồi tôi cắn miếng Ừ. nói chung mới là ngon món ăn đầu tiên mà đã ngon như thế này rồi thực sự là những món ăn sau chắc chắn sẽ còn ngon hơn nữa bạn ơi ngon hồi nãy trong minecraft mình với lại sammy đã kiếm được một con gà quay chính vì như vậy cho nên chúng ta sẽ cùng nhau ăn gà quay <laughs> nguyên một con gà luôn chính xác luôn nha mà không có lệch một tông nào luôn ví dụ như bây giờ mình kiếm được nguyên con gà mà mình ăn cái đùi gà không đi thì nó sẽ rất là gọi là khác ở trong game đúng không còn này là mình ăn nguyên một con gà y hệt chứ trong game luôn uhm, ghê ghê ghê ghê đây trời ơi con gà nó mập mà nó mở không nữa bạn Ủa, đứt cái đuôi rồi Đứt cái đuôi rồi Ôi oh đang review một đứt cái đùi đang review một đứt cái đùi thôi xin lỗi cưng nha đây cái đùi còn lại cho sam bức à. <laughs> vô Ê, cho tôi đuổi đi đuổi xinh hơn Hả gì? Đùi đẹp hơn Trời ơi, ăn thôi mà cũng phải cái đùi nó đẹp hơn nữa Đúng rồi Ok, ăn nha bạn Mời, vô Ừ, Sao, sao, sao, ăn đi bị nhiệt không ăn được đâu quá ờ. Sammy đang bị nhiệt miệng cho nên là Sammy sẽ ăn hơi khó xíu bạn thông cảm nha có những món Sam sẽ ăn được có những món Sam không ăn được nha em em thử ông ông thử ông thử bảo học đi tại vì tôi thấy uh, mấy cái mấy cái mấy cái cái kiểu ăn là ngậm một phát rút một phát còn cái xương thôi thử biểu diễn thôi thực sự bây giờ mình không biết là làm cách nào để mình với Sammy có thể ăn hết nguyên con gà này các bạn ơi nhiều ừ. quá ừ. chắc để mai đi Sam hả miệng ra <laughs> Chịu thua Sam đưa cái đùi gà đây Phong diễn ảo thuật cho coi Gì? Ảo thuật cho coi Ủa đùi gà sao diễn ảo thuật được Ảo thuật được chứ Đâu ăn sao ảo thuật được Coi nha Đây là cái đùi gà Mình chỉ cần Ủa Ủa trời Ủa Thì quá ảo thuật ơi Ủa, ủa em vẫn bỏ thuộc cái này đi <laughs> thôi mà dễ thật cái này tôi chết luôn á còn rất là nhiều món đang đợi mình cho nên tạm thời chắc bây giờ mình sẽ bỏ con gà qua một bên rồi chúng ta sẽ ăn những món tiếp theo nha các bạn ok rồi, ok Quá là ngon luôn các bạn ơi Vậy là mình với Sammy đã được thưởng thức thêm món uh, gì ta gà quay và táo ở ngoài đời thật các bạn ạ à. Đấy Rồi bây giờ Trời chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm uh, món gì đó tiếp theo để ăn nha các bạn nha Ok Đúng à. rồi, em mà Phong ơi Hồi trừ sao mà tụi tôi thấy ông với tôi ăn thịt với táo không à Không có cái gì mà trắng miệng ngon hơn đi Cho ăn bánh đi, cho ăn ngọt ngọt á Tôi thích ăn ngọt ngọt Bánh hả, bánh nhưng mà bây giờ ở trong Minecraft mà muốn làm được một cái bánh kem mà rất là khó luôn á Ồ, khoan khoan khoan, khoan từ ở đây à có anh này nè hay là mình làm bánh mì đi sam đúng rồi mình làm bánh mì được á ờ wow chưa tôi thấy mấy cái cọng lúa nào chưa mình quên mình quên ừ nha là mình quên nhớ nói luôn á đúng rồi đúng rồi mà lúa này làm bánh mì được nè các bạn ok mình sẽ bỏ lúa vào đây sẽ mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo nha ok ơi tính ra Em tính ra làm sao tôi quên rồi tôi đây quên đây đây để không làm cho để đây nè đó xong rồi đặt uh, bánh mì vào là làm được mấy ổ bánh mì nè thấy không đây nè nè chia Đâu? cho sam nữa trời à. ơi quá trời bánh Ui, mì tính ra hôm nay mình và sammy rất là may mắn khi mà bọn mình đi đến ngôi làng và mình kiếm được rất rất là nhiều đồ ăn trong ngôi làng luôn quá là xịn ok rồi Ê, phòng ơi cẩn thận trời trời tôi thấy ông vừa làm cái cung tên ông Hả? sang cung tên tạo lao cung tên sao ăn được ăn thì ít nhất cũng phải có cái gì đó ở ngoài đời thật ăn được thì mới được ăn chứ đâu có ăn bậy bạ được bà nội chẳng lẽ giờ tôi lụm được cục đất cái bà bắt tôi ăn đất hả <laughs> rồi ok à, nhưng mà phan có khi nào tới nữa mình kiếm được con skeleton cái mình ăn xương luôn không nè tôi mới cầm nè ê ghê quá <laughs> trời ơi thôi được rồi vậy sao ăn xương đi sao nè xương nè không ông ăn trời ơi xương nhìn thấy mưa thôi tôi là con người tôi ăn đồ ok ăn, thôi xương này mình sẽ để dành cho siro nha các bạn nha <laughs> rồi nhưng mà bây giờ sao ơi tôi nghĩ thế này nè bây giờ tôi đã có bánh mì rồi nè nhưng mà nếu như mà ăn bánh mì không á thì sẽ rất là khô và sẽ rất là khó ăn luôn cho nên bây giờ chúng ta cần kiếm thêm một cái gì đó chúng ta uống được đi à, hồi nãy là ừ. phong với sam mà đã ăn thịt này nè ăn táo rồi nè ừ. có món tráng miệng ừ. có món chín rồi nè giờ ăn thêm bánh mì nữa từ nãy giờ ăn quá trời luôn mà chưa được uống hay bây giờ mình kiếm gì để uống đi ha sam ha uống hả bây giờ có gì uống được không tao muốn nước hả nước à... một ăn đồ chứ có gì đâu uống ta nước hả Ờ, nước ở trong Minecraft á là nước sông, nước biển, nước hồ không mà không uống ừ, được. À, Bây giờ là lắm. Ờ đúng rồi, mình có thể thể mình có thể lấy được sữa bò mà Sam. Ở trên đây tôi nhớ là có mấy con bò nè, lên đây lên đây. Ủa, oh, thật à? Ê, nó có xôm, có xôm, có đem xôm vậy? xô thì mình à, mình kiếm sắt để mình làm thôi có gì đâu đây đây tôi hy vọng rằng là ở trên cái nhà của con người à, ta cái con dân làng mà thợ rèn á tôi nghĩ rằng là nó sẽ có à, sắt ở bên trong để chúng ta lên chúng ta xem đây, thử đây lên okay. thử lên thử uhm. Vậy là chúng ta sẽ có xưởng Đây này bên đây có con bò nè Đấy Còn ở đây là nhà của con thợ rèn nè Để mình vô xem coi nó có uh, sắt không, không. Ôi Thợ rèn mà không có sắt là buồn nhá Không chỉ có sắt mà còn có rất là nhiều đồ bằng sắt luôn nha Đấy Ồ. Giáp sắt nữa nè <laughs> Sam ơi Cái gì vậy Tôi có giáp sắt rồi nè em <laughs> bây giờ tôi biết chỗ nào có sắt nhiều nào gần bên cạnh ông cục sắt là biết di chuyển luôn nè Chỉ đâu? chưa Đâu cục sắt đâu Iron đây nguyên cục sắt đi đâu à, <laughs> đúng rồi bây giờ thì à, mình đã có <laughs> được gọi là sao ta à, khoan từ sao đây có gỗ không có hả làm Chưa, cái bàn chế tạo coi đây đây đây ủa không cần làm gì vậy thì, thì để mình mình chế cái xô sữa chứ làm gì mà giờ à, tôi đây. hết gỗ rồi đây đây tôi có tôi có đây đây ok chế tạo luôn không đúng rồi chế tạo cho phong một cái bàn chế tạo đó okay. rồi mình sẽ bỏ vào đây ui chết rồi Nhiêu đây sắt chỉ làm được có một cái xô thôi Không làm được hai xô các bạn ơi Vậy là Vậy là uống sẽ ké. có một người uống Sẽ có một người uống, một người nhịn Không, phải có đến hai xô thì mới được Không được uống ké à, dạ sao ta bị... Bây giờ mà đi mai sắt nữa là hơi bị lâu luôn á Khoan, ờ. khoan, thôi thôi Sao sao Có người sắt, có người sắt Có người sắt đúng rồi <laughs> Ờ, tôi bảo là có người sắt à. Đâu rồi, đâu rồi, có người sắt đâu rồi, có người sắt đâu rồi ấy tôi vừa thấy nó đi lung tung nữa nó đi sau là ờ. sau đây đây đây con người sắt đây người sắt đây đây Bây giờ Sam coi Phong nè Phong ờ, học kỹ năng gọi là quýnh người sắt mà không sợ bị nó quýnh lại nè Mày mày Ok Đó Trời ơi dữ Mình chưa, sẽ trồng cái cây cao cao lên Sau đó mình đứng lên đây mình quýnh đó <laughs> Trời ơi là trời cái con người sắt này quýnh tôi chết queo luôn các bạn ơi. Sam ơi đưa lại đồ cho Phong. Đưa lại cho Phong cái cây cúp. Tôi nói tôi nói nhục dễ sợ chưa? Thôi không thì làm sao tôi, nhìn tôi, không ờ, dám nhìn luôn á. Tôi lỡ tay ờ, lỡ tay ờ, gọi là sao ta bị nó quýnh con cái mà. Ủa đây cái, không đây không tôi đâu? cho ông cái này nè phải không? Tôi cho ông cái này hợp lý nè. tôi đây tôi cho ông cái quần đội nè. Đội cái quần lên đi. Mệt quá nhục quá. Ê, ê, nè <laughs> đừng nói vậy nha. Trời ơi ok ủa cái cây cúp sát đâu sam cái cây cúp của tôi đâu biết rồi? nó văng đâu rồi á tôi có giữ đâu trời không, không có cây cúp thì sao mà quýnh con này được ta hơi bị mệt nha ok thôi thôi được rồi để phòng. coi như tôi là bây giờ cái, có cái mèo nào đi. quánh nó cái chết luôn được không có cái mèo nào quánh đâu vậy ờ, bắt phát bắt chúng không à mình thử đẩy nó xuống dưới vực xuống xuống dưới vực coi ok đúng rồi đúng rồi mình đẩy xuống đó giờ mình làm chuyện ác mà mình không biết gì hết nha ok Ai bạn ơi bây giờ thì mình với sammy ừ. nghĩ ra được cách này để gọi là tiêu diệt con người sắt chính là đẩy xuống dưới tại sao bà quýnh nó làm cái gì sam ơi là sam trời ơi tôi quýnh tại vì tôi thấy nó còn còn một chút ép hiểu không không được quýnh nó bà mà quýnh nó là nó quýnh ngược lại bà hiểu không ơi sao nó không mất máu ta nó rơi xuống mình không mất máu sam ơi rồi con nó này ba đảo rồi nó không mất máu nó rất mấy mấy mấy nó rất mấy mấy không sao không sao để tôi tôi sẽ đứng ở đây tôi quýnh đó ok thôi giờ mình chịu khó mình đứng đây mình quýnh nó một chút các bạn ơi chắc sẽ hơi tốn thời gian á nhưng mà không sao đâu ok đứng đây quýnh nha <laughs> gãy cúp luôn bạn ơi quýnh sao gãy cúp luôn phải trưởng <laughs> Ôi, cuối cùng thì nó cũng chết rồi, trời ơi. Quýnh gãy tay luôn. kìa, kìa quýnh gãy tay đi. luôn á trời đây đây cho sam bông hoa nè nè đó cho sam bông hoa nè yeah, dạ, tặng okay. sam một bông hoa dễ thương quá tôi khổ quá mà trời ơi ok rồi bây giờ tôi có sắt đây nè chế thêm một xô sữa nữa là có hai xô sữa rồi con bò đâu rồi con bò đâu cho tôi cho, cho, cho, cho, cho, tôi cái xô đi nè ok đây mình sẽ lấy lúa nè ờ. mình cho con bò nó ăn trước các bạn ơi và sau đó mình sẽ lấy sữa đó nha con bò đâu à, ờ, đây đây dạ. con bò đây rồi Ồ, mấy đây. con luôn ăn đi bò đó lấy sữa lấy sữa được chưa ok lấy được rồi đúng hai không lấy nè rồi ok hai sữa bò các bạn ơi chưa hay Vậy là bây giờ mình với Sammy đã có thêm bánh mì với lại là sữa bò nha bạn nha Và bây Đây, giờ cầm hai cái, cầm chúng hai ta cái, sẽ cùng đó. nhau ăn bánh mì và sữa bò nha bạn Ok, let's go Ăn thế nào yeah. yeah. Rồi ok, và món tiếp theo đó chính là món sữa bò các bạn ơi Ok rồi, Sam cầm ly đi Đây, Phong một ly, Sam một ly sữa bò Chúng ta sẽ cùng nhau uống sữa bò Khoan từ, trước khi uống chúng ta phải lau rồi cái ly đã Ê, từ từ Gì? Tôi nhớ trong Minecraft là muốn uống sữa bò biết là cái nào cái nào không? Dắt, mình phải dắt sữa con bò không lẽ bây giờ ông dắt con bò ra vắt sữa tào lao bây giờ mà chẳng lẽ giờ mình quay video cái mình mua nguyên con bò về mình dắt sữa hả bà nội cho nó thật tào lao tào lao cùng lắm thì mình mua một hộp sữa bò thôi không rồi ok bạn ơi mình đã mỗi người được một ly sữa nè ở trong minecraft là xô sữa nha bạn nha còn ở ngoài đời thì chúng ta chỉ uống được ly sữa thôi chứ không được xô sữa nhưng mà cái này uống nhiều mà à, nhiều à, cái xô á ok rồi vô rồi uống nha mọi người à, hình như tôi mua nhầm sữa không đường hay sao sao mày? không đường hả ừ chúng ta sữa không đường thì sao uống được ơi sữa không đường nhạt toẹt à được được được sữa không đường thì được phong không thích sữa không đường uống nhạt quá tôi không thích sữa không đường bạn ơi sữa không đường uống cái vị nó nhạt lắm mình là một người rất là thích ăn đồ ngọt luôn cho nên là mình không thích sữa không đường cho lắm thôi không sao nói chung á là có được đồ uống là được rồi nói chung mình cũng dễ khác ok rồi đến món tiếp theo nè let's go và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là bánh mì <laughs> bánh mì các bạn ơi mấy bạn nhìn nào, ổ bánh mì to dễ sợ luôn nó giống như à, giống như hình nhạc luôn á y chang hồi nãy lúc mà mình với sammy vào ở trong siêu thị á bạn thì mình thấy cái bánh mì này và mình thấy rằng ổ bánh mì này khá là giống ổ bánh mì trong minecraft cho nên mình đã quyết định chọn ổ bánh mì này để mua để quay video cho các bạn xem ừ, ok trang luôn á ông khác vậy luôn á nhìn giống ổ bánh mì trong minecraft thiệt mà đúng không đúng à, rồi. ok sam nửa ổ phong nửa ổ đây Ui. mà cái bánh mì này các bạn thì mình thấy nó có cái màu nâu hơn mình không biết rằng cái này là họ bỏ cái gì vào để cho nó có màu nâu như thế này nha chúng ta sẽ Sao? ăn thử nha ăn thử Ủa? bên trong của nó hình như là có nho á ui bên trong của nó có nho khô các bạn ơi à ừ, bánh mì à, của mai rock ngoài đời rất dở nha ông ờ, hình như là bánh mì ở trong minecraft là không có nho khô nha nhưng mà bánh mì ngoài đây có nho khô các bạn ơi ngon ừ. thấy ngon nữa ờ tôi ăn tôi thấy nó kiểu rồi là rất là mềm nè thơm nè hình như là có chút chút vị cà phê hay sao á đúng rồi đúng rồi cà phê dở quá hình như mình nghe mùi cà phê ấy bạn ơi và nó có thêm nho khô bên trong nữa cà phê hay là ca cao gì đó mình không biết tại vì nhà sam bán cà phê nên là ứng <laughs> lắm ờ nhà sam bán cà phê cho nên sam thích uống cà phê đúng rồi giá như bây giờ chúng ta có được một ờ, một ít ờ, sữa gì ta sữa ông thọ mình chấm bánh mì ăn ngon nhưng mà tiếc là ở trong Minecraft không có sữa ông thọ à, đúng rồi quên mình ăn thử thách ăn đồ ăn trong Minecraft mà không được ăn đồ ngoài đúng rồi buồn ghê không nhưng mà ăn bánh mì không cái này khô quá à. thôi ráng ăn thôi chứ giờ biết sao lỡ làm thử thách cho bạn này phải ráng ăn thôi chứ ừ, các bạn đừng quên like video thật mạnh nha ăn quá trời ăn luôn ăn cũng ngon mà xong rồi <laughs> ê ăn xong rồi ăn <laughs> tôi vừa tôi vừa ở tôi ăn ông nhìn ông nhìn em cao rồi nhìn cao nè đó xong rồi ăn xong rồi tào ra tào ra ăn xong rồi đúng không các bạn quá đúng rồi ăn lo ăn đi không ăn vừa mắm tôi nghe gì em mắm mà ăn nó hơi khô bọn ơi ăn cũng đúng thôi bị mất cổ á đúng không <laughs> làm sao mà mất cổ bánh mì ăn không được bạn ơi thôi đổi món mới nha không ăn bánh mì được ăn nó khô quá à nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm ờ, ờ, nhâm ờ, nhâm trời ơi quá ngon luôn ok hey rồi mấy bạn ơi, vậy là mình và Sammy hai đứa mình đã ăn được thêm món bánh mì và sữa ở ngoài đời thật rồi nha. Thì um, um, từ nãy giờ bọn mình cũng đã ăn được bao nhiêu món người ta? Gà nè, uh, bò nè, rồi sau đó là bánh mì nè Sữa nè và táo năm món rồi Mình nghĩ rằng là năm ừ. món thì từ nãy chắc là cũng dài Cũng nhiều lắm rồi đó Ok Thì coi như là trong tập này mình và Sammy Hai đứa mình đã ăn được những món ăn vừa rồi là năm món đó Thì mấy bạn còn muốn là bọn mình sẽ ăn thêm những món ăn nào tiếp theo ở trong Minecraft hay không Thì các bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới Thì mình sẽ ăn món ăn đó ở trong Minecraft nha các bạn nha Ok Đúng Và đây sẽ là tập 1 Mình sẽ còn làm thêm tập 2 và tập 3 nữa Cho nên các bạn hãy comment món ăn các bạn muốn một mình ăn ở bên dưới nha các bạn nhớ comment nha các bạn ok còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau tạm biệt bye bye